Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận Vấp Tân Bình và quận 12 trên kênh hệ thống Totobi nhà đất chiến thắng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Vào buổi tối ngày hôm nay, em lại tiếp tục và gửi đến cho tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng là quý vị và mọi người xem ờ, một căn nhà với ờ, xây dựng thiết kế theo ờ, kiểu um, uh, mini phố rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này. Với căn nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 3 và độ uh, sâu là 10 uh, uh, 1 mét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 thì à, con đường à, bên trong của căn nhà mình thì à, rộng hơn một xíu nha quý vị đây là con đường bên trong của căn nhà mình và cũng như là quay lại thì chúng ta sẽ có cái con đường vào nha quý vị con đường này thì một con đường rộng lên đến khoảng 3 mét và một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn và căn nhà mình thì chỉ cách mặt tiền của đường Lê Đức Thọ chừng cỡ khoảng um, uh, 15 đến 20 mét thôi nha quý vị ngay sát bên ngoài thì chúng ta sẽ có con đường lớn đường chính rồi đây và căn nhà mình ngay à, vị trí đây thì sát bên với lại khu vực siêu thị Lotte và gần với lại khu vực uh, trường học Nguyễn Trung Trực và cũng như là gần với lại um, ở Ủy ban phường 16 và khu vực đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi di chuyển xe cộ và đi lại cũng như là về những các cái uh, khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng là di chuyển ra qua các cái vực trung tâm thì cũng rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Đây là một căn nhà với ngang 3 và độ sâu là 11 m và đường sau là nửa hậu um, 6 m nha quý vị với nửa hậu 6m rất là đẹp và tuyệt vời nha Và điều đặc biệt của căn nhà mình thì bên dưới à, sẽ được gia chủ thiết kế với một cái à, phòng ngủ dành cho người già ở khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà mình Thì à, căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ có 4 tỷ à, 800 à, à, ờ, 30 triệu đồng thôi 4 tỷ 830 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị một căn nhà với hướng chính là hướng Nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha và với căn nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu với ba phòng ngủ và nhà mình thì ờ, một vị trí phải nói là tuyệt vời và ngay khu vực trung tâm dễ dàng và thuận tiện với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Nam nha quý vị thì ờ, căn nhà này sẽ được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi nha cô chú anh chị với xây dựng một trệt và một lầu với công năng thì có khu vực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 và tiếp đến Thẩm sẽ mời à, tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cùng à, quý vị vào bên trong để à, tham quan các nội thất và thiết kế căn nhà nha. Nhà mình thì sẽ có một khoảng sân đậu xe máy rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có kính cường lực. Vâng và đây là khu vực toàn bộ cái không gian phòng khách của căn nhà mình này thì sẽ được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với những các cái tivi. Tivi thì màn hình là sao 55 inch nha quý vị và có một bộ sofa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 đây và nhà số hồng riêng, số hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Nhà mình thì à, nửa hậu lên đến 6 mét nên là không gian thiết kế căn nhà mình phải nói là rất tuyệt vời. Nửa hậu vung vức rất là đẹp và uh, rất tuyệt nha. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 4 tỷ 830 triệu đồng thôi Và còn thương lượng cho cô chú anh chị khách hàng mình cũng là quý vị mọi người xem Tham quan được một căn nhà với thiết kế đẹp và full nội thất đầy đủ hết nha nửa hậu vung vức rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị và nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực ờ, vị trí ngay trục đường của đường Nguyễn Anh và gần với lại đường ờ, Nguyễn Văn Lượng cũng như là gần với lại khu vực uh, siêu thị Lotte và gần với lại trường học Nguyễn Trung Trực và nhà mình thì uh, được nằm trên khu vực vị trí ngay uh, trục đường của đường uh, Lê Đức Thọ thuộc phường 16 và cũng như là ngay thống nhất luôn nha quý vị. Căn nhà mình thì uh, thiết kế và xây dựng rất là đẹp và tuyệt vời nha cô chú chị. Xây dựng full nội thất và nhìn khá là đẹp, sang trọng đẳng cấp luôn nha quý vị. Đấy, không gian bên trong đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình này với những các cái bộ ghế bộ ghế đây thì à, được gia chủ thiết kế và bốn ghế nha và có tủ bếp bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình và khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có cái um, uh, tủ lạnh và phòng vệ sinh cũng là khu vực nấu nướng đường sau căn nhà mình nha quý vị một căn nhà với xây dựng một trệt một lầu và xây dựng full nội thất rất đẹp và tuyệt vời đường sau đây thì chúng ta sẽ có một cái um, sân đường sau này khu uh, khoảng đất uh, trống và đất dư ở đường sau đấy và cửa đường sau nha quý vị đây là một căn nhà với diện tích là ngang uh, ờ, 3 ờ, và độ dài là 11m và đường sau là nửa hậu lên đến uh, uh, 6m nha và nửa hậu vuông rất là đẹp và tuyệt vời cho đại gia đình mình cũng như là có người xa thì uh, mua căn nhà này ở thì rất là tuyệt vời một trệt một lầu và có lên đến 3 phòng ngủ luôn và full nội thất rất là đẹp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 Đây, không gian phòng ngủ đường trước thì à, phải nói là rộng và đẹp, thoải mái này. Một căn nhà với xây dựng à, một trệt một lầu và có lên đến 3 phòng ngủ và cũng là xây dựng mới và đẹp. Full nội thất, giá đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại yêu thương nha quý vị. Đấy, bán với cái giá cực kỳ là mềm mại luôn. Và giá này thì còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha quý vị. Đây, không gian thiết kế rất là đẹp. Khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có một cái ban công này Đấy, khu vực ban công đằng trước của căn nhà mình Thì uh, chủ nhà cũng ờ, thiết kế và trang trí cho cái không gian căn nhà mình này Bên trên này với những hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng căn nhà mình rất là đẹp nha quý vị Với ờ, căn nhà mới và full nội thất, sổ hồng riêng Và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị Một căn nhà xây dựng một trệt và một lầu với 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh Đại hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Nam Phù hợp cho những ai thuộc mệnh thông tí là Đông Tứ Trạch nha quý vị Nhà này thì có sổ giấy tờ hoàn công đầy đủ hết rồi Anh chị cô chú mình mua công chứng ngay trong ngày đều được nha Một căn nhà với xây dựng à, trên nền đất Phải nói là nửa hậu rất là đẹp và tuyệt vời Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng vệ sinh này Đấy, vệ sinh ở ngay khu vực bên ngoài căn nhà mình Và được à, tận dụng cái nửa hậu đường sau Thì à, chủ nhà thiết kế với không gian phòng ngủ khá là rộng luôn này Với căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mại và yêu thương Chỉ với à, lên đến à, hơn 4 tỷ một xíu và khu vực đây thì chúng ta sẽ có khu vực à, sân phơi đồ phòng giặt đấy sân phơi đồ và phòng giặt đường sau đấy thiết kế phải nói là tuyệt vời không gian phơi đồ và phòng giặt đường sau cũng rất là đẹp này được gia chủ là trang trí với những các cái cây và bên trên thì sẽ có hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình đây với ờ, căn nhà thì uh, xây dựng với đầy đủ công năng luôn nha quý vị nửa hậu đường sau nên là thiết kế rất là tuyệt vời nha